Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các anh em à, trong Hiệp hội Nhôm Kính Việt Nam đến với kênh video máy nhôm xin nhập khẩu của công ty à, cổ phần phát triển công nghệ Amazon à, Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với các anh em à, dàn sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 06S thế hệ mới của năm 2022 Tại như anh em được biết thì máy cắt nhôm bây giờ có rất là nhiều loại và hệ nhôm bây giờ cũng rất là nhiều loại phát triển bản hệ nhôm bản rộng và anh em nào đang ờ, mới mở xưởng và muốn tìm hiểu cái dòng nhôm máy cắt nhôm hai đầu giá rẻ với chi phí đầu tư thấp và nó sẽ cắt được tất cả các hệ nhôm bản lớn hiện nay thì anh em có thể tìm hiểu cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 06S trên màn hình anh em đây là hai sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 06S Đấy, anh em có thể quan sát uh, hai cái sản phẩm thì uh, nhận xét thì nó hai cái thân bệ khác nhau một chút à, trên màn hình anh em đây chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 06 S Đấy. về tổng quan của máy thì à, máy chiều dài là 4m6 nha nha 4m6 sẽ gồm hai đầu cắt đầu cắt à, bên tay trái đây là đầu cắt số 1 sẽ đầu cắt cố định được gắn à, trực tiếp trên thân máy nó sẽ cố định lại à, và đầu cắt số 2 sẽ là đầu cắt di chuyển để anh em lấy kích thước và hai đầu máy này à, và cái đầu máy số 2 được di chuyển trên à, ray trục là ray à, phi 30 đúc liền nguyên khối nha và cái đầu máy số 2 là đầu máy được sử dụng là di chuyển trên ray trục là ray 30 Đấy, và hai đầu máy này được thiết kế motor công suất đó là 2,2 kW trên một đầu và hai đầu là 4,4 kg à, về phía bên cạnh đấy thì khi anh em cắt thì nó sẽ có hệ thống lắp trục bảo vệ theo phương thẳng đứng theo chiều lên xuống và hiện nay thì à, anh em đầu tư thấp á, thường đầu tư cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 05 à, ờ, dòng đấy thì nó sẽ sử dụng cái cắt 400 thì khi anh em làm những cái khẩu nhôm bản lộng như bản xin pha liền vào bản 1000 á thì anh em sẽ không cắt được thì nên anh em nên tìm hiểu cái dòng sản phẩm này anh em sẽ à, thêm một chút gọi là thêm một chút tiền nữa để anh em đầu tư sản phẩm này thì nó vẫn là hay hơn nó sẽ cắt à, nó sẽ nữa nó sẽ đưa ra được à, khoảng 11 phân nó sẽ cắt được hết cái bản 10 phân cho anh em và anh em có thể quan sát cái dòng sản phẩm đời mới hiện nay thì cái mặt bích của nó được thiết kế mặt bích lớn và khi anh em đưa cây nhôm vào thì nó sẽ không có bị biêng cây nhôm và đặc biệt khi anh em cắt xong cái đề c nó sẽ không có bị văng hay là hút đề c bên trong và anh em có thể quan sát cái dòng sản phẩm này được thiết kế rất là kỹ kỹ lưỡng đó là cái mặt bích của nó sẽ được thiết kế ờ, lưỡi khe khe lưỡi này à, vừa khít cái lưỡi đưa ra thôi Đấy, nó dòng thông thường thì anh em có thể quan sát là cái khe lưỡi đưa ra rất là rộng và nó rất là hay cái tình trạng đó là khi anh em cắt và lưỡi thu về thì để xe nhỏ nó sẽ hay bị hút ở bên trong à, anh em có thể là gãy một cặp lưỡi luôn à, như anh em đầu tư sản phẩm này thì anh em yên tâm luôn máy sẽ cắt được hai góc đó góc 45 độ góc 90 độ cho từng đầu máy và phía bên trên này là đầu bảng điều khiển thì được à, sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt Đấy, có góc 45 độ và góc 90 độ cho anh em làm việc rất là tiện lợi luôn Đấy, phía bên này là khi anh em à, sử dụng bấm nút uh, khởi động motor này bấm nút uh, cắt này cắt thì anh em sẽ kẹp hệ thống phôi nhôm thì đây có bảng điều khiển đây và phía bên trên này nó sẽ có hệ thống bít tông kẹp anh em kẹp phôi nhôm mà sau anh em bấm, bấm nút cắt thì anh em sẽ cắt đến hết hành trình thì anh em ngưng lại ngoài ra thì phía bên cạnh đó thì nó sẽ có thêm cái hệ thống giá đỡ nhôm ở đây thì em chưa có lắp vào đây à, hệ thống giá đỡ nhôm phụ này là sẽ à, để các anh em để cái nhôm dài 6 mét thì nó sẽ có đỡ nhôm phụ cho anh em ở phía bên cạnh đó nó sẽ có à, cái à, chốt ẵm hơi chốt ẵm hơi cho anh em khi anh em hãm đầu máy số 2 lại là sử dụng chốt hãm hơi bằng bằng hơi luôn cái này ở ờ, phía bên này nó sẽ có chốt hãm bằng tay nhưng khi anh em để di chuyển ờ, cái cách gọi là vận chuyển máy thôi Còn khi nào anh em không dùng thì anh em có thể bỏ ra và hệ thống đường ray ở đây thì ờ, đường ray sẽ được gắn liền trục à, liền liền với thân máy không sử dụng ray kê như dòng cũ và thước sẽ được nẹp nhôm bảo vệ khắc inox khắc chìm bằng CNC Đấy, cái này là bề rộng của máy đây ở phía bên này là đằng sau của máy đây đằng sau của máy thì ờ, thông thường thì nó sẽ có một cái bít tông ờ, khí và bít tông dầu thì ờ, trên đây anh em có thể quan sát là bít tông khí ở đây bít tông khí này nó rất có nó có cái đặc biệt đó là nó sẽ có hệ thống bít tông dầu nó sẽ liên kết với bít tông khí luôn trực tiếp nó sẽ đẩy dầu vào trong này luôn thì đảm bảo là khi cái lưỡi cắt đưa ra đưa vào nó cực kỳ là êm và đây là hệ thống bít tông dầu để anh em điều chỉnh lưỡi ra vào nhanh hay chậm anh em muốn à, lưỡi ra nhanh thì anh em có thể là mở ra hoặc là anh em muốn lưỡi chậm thì lưỡi ra vào chậm thì anh em có thể là khóa bớt lại đây là hệ thống bít tông à, đẩy chuyển góc góc 45 độ góc 90 độ đó cái này là hệ thống dây xích bọc cái hệ thống dây điện và dây hơi cái này là bằng nhựa cứng nha anh em có thể đứng lên chỗ này này cực kỳ là cứng luôn không có bị vỡ và và anh em có thể quan sát đầu máy được thiết kế đó là hệ thống à, đỡ bằng bệ thép nguyên khối đấy bằng bệ thép đỡ nguyên khối luôn dòng thông thường nó sẽ đỡ bằng bệ gang rất là nhỏ nhưng dòng này à, là dòng cao cấp cho nên là sẽ được thiết kế bệ thép rất là chắc chắn anh em sử dụng nó sẽ đầm máy hơn và đây là tủ điện tủ điện này những dòng sản phẩm đời mới thì hoàn toàn nó sẽ có thêm hệ thống chuyển đổi nguồn 24V dòng thông thường nó sẽ không có chuyển đổi nguồn 24V này nó sẽ giúp anh em đảm bảo cái nguồn hệ thống hệ thống van điện từ ở dưới này sẽ xuống 24V nó xuống dòng điện nhỏ nó không có bị à, quá tải điện và chập cháy điện Đó, và phía bên này hệ thống à, điện điện sẽ có chống đạo pha à, cầu trì công tắc tổng của hai đầu máy khởi động từ đây là can dầu làm mát này đây là sẽ can dầu làm mát là khi anh em mua máy thì kênh công ty sẽ tặng cho anh em một can dầu làm mát để anh em phun ờ, vào lưỡi để bảo vệ lưỡi cắt cho mình đây tổng thể máy cắt nhôm hai đầu 06S ờ, thế hệ mới của công ty ờ, Amazon phía bên này nó sẽ có một thêm một dòng nữa cũng là 06S luôn đây nó sẽ có hai dòng khác nhau thì anh em thể quan sát là hai cái thân bệ nó sẽ hơi khác nhau này sàn thân bệ thân bệ cũ này nó sẽ có từ quấn tôn dòng thân bệ này thân bệ bằng thép hộp họ sẽ à, không có quấn à, thép bên ngoài thông thoáng anh em vệ sinh cũng dễ anh em muốn à, đầu tư hai sản phẩm này thì giá cả nó sẽ tương đối như nhau thôi đây là tổng quan của máy cắt nhôm hai đầu 06S à, nếu anh em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn à, được báo giá trực tiếp thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại à, phía bên trên màn hình đây là kho máy của công ty Amazon thì nó có rất là nhiều máy để cho anh em lựa chọn ở video lần sau thì em sẽ giới thiệu cho anh em những dòng máy cao hơn như đời máy 08 đời máy 09 thì để cho anh em có thể hiểu kỹ hơn anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like video này để theo dõi thêm nhiều video khác nữa xin trân trọng cảm ơn anh em